thì cưới về thì ờ, cô ngày hôm trước ngày hôm sau là cô lên hà nội luôn mà trốn làm dâu luôn đó hả vâng thì có làm dâu đâu em làm một ngày mình làm dâu làm một ngày làm dâu một ngày trước hôm mà đi lấy chồng ấy thì mẹ đẻ em có dặn là mày đi lấy chồng cẩn thận à, thì buổi sáng phải dậy sớm mẹ quét nhà quét cửa rồi nấu ăn cho mẹ chồng bố mẹ chồng nhớ chưa ở nhà thì đuổi ơi là lười em còn nhớ không dạ. nhớ đi nhớ cái lời mẹ dặn nhưng mà hôm đấy à, không hiểu sao lại ngủ ngủ ngủ ngủ đến mười giờ sáng thế đấy <laughs> trời ơi nhà em ngày nào mẹ cũng lau lúc nào sạch bóng luôn ấy à. khi đến thứ bảy chủ nhật thì em có thấy nó có một tí cát nào đâu ừ. <laughs> thế nên là đâu là không có cơ hội nào dạ. liếc đấy thì không không mẹ không không cần ấy dạ. thế nhưng mà mỗi cái là kéo phải vậy sớm mà phụ giúp kiểu cho con ăn uống thì cho mẹ nhưng khập không sao cũng khập không được cháu của mẹ mẹ lo chứ nói gì con lo chị ơi chị có muốn nói gì không ờ. nói gì nữa mà chính là vậy nó khỏe con mày mốt còn có chồng vậy luôn đi xin uh, chào MC Quyền Ninh, chào MC ờ, Lê Lộc. Dạ. Tên tôi là Nguyễn Thị Dương, tôi đến từ Hà Nam. Hiện nay đang sống ở Hà Nội với con uh, với con dâu. À. Dạ. <laughs> Bao lâu mới về Hà Nam một lần? Thì uh, cứ tùy theo, có khi uh, một tháng, có khi mấy tuần. Nhưng mà sống với dâu ấy, sống riêng mình nào sướng hơn? <laughs> Chắc chắn là sống riêng sướng hơn rồi. <laughs> vậy là cô dâu hơi làm khó mẹ chồng nha em biết à, làm sao mà để mẹ chồng thấy rằng là ô sống với con dâu sướng hơn ở riêng nhưng mà chắc có thể là hai mẹ con mình mới về ở chung với nhau đúng không chị chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi à dạ em làm ờ, dâu mẹ chồng em được 11 năm rồi ạ à? 11 năm rồi dạ vâng ôi cha vậy xin mời chị giới thiệu về mình chút xíu đi ha cho cho khán giả được biết rõ hơn ạ à. Dạ vâng, em xin kính chào anh MC Thùy Linh, dạ. xin chào MC Lê Lộc dạ. Em tên là Hồng, thì năm nay em 35 tuổi Công việc em là kinh doanh, à, em đến từ Hà Nội Dạ Mấy cháu? Dạ em được là hai cháu ạ, hai bạn trai ạ Oh. wow. Bạn trai lớn nhất là bao nhiêu rồi? À, bạn ấy 10 à, tuổi ạ Còn bé nhỏ? À, bạn ấy 5 tuổi ạ oh. Con trai em được 10 tuổi thì cũng là 10 năm à, lên sống với gia đình em ạ, trên Hà Nội À tức là mẹ mới sống có... Có 10 năm thôi À vậy thấy con nó chưa sướng bằng đúng không vậy thì cô dâu phải chăm sóc mẹ chồng làm sao sống tới năm thứ hai mà nói ôi sao ta không cần ở riêng nữa tao phải ở với con dâu thôi à. em cũng mong mẹ em nó sống em mấy chục năm nữa rất là nhiều Đấy, đúng rồi cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô nàng dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì thật ra thì đúng là cái lần đầu tiên thì cô ấy là về về chơi với con gái thì hai chị em à, cùng lớp là thân nhau là dẫn về chơi chứ lần đấy là cũng chưa có ấn tượng gì là cũng chưa giới thiệu là con dâu hay gì cả sau là mãi sau là con trai mới về mới bảo là đấy là yêu bạn đấy thế là thì tôi cũng bảo mới mới mới, con trai là ui trông có vẻ bé người xong rồi lại còn cận nữa chứ thế nào bảo nếu mà cận như thế thì ít nữa mà chăm con thì theo khi lại khó khăn mẹ khó khăn chăm con mẹ rất là tiên vị nhá mẹ con trai mẹ cũng bị cận à. mà mẹ chỉ trách con thôi à, nhưng mà con trai hồi đấy chưa thành con nhau cái đấy à. <laughs> với chị thì chị có ấn tượng gì với mẹ chồng khi mà lần đầu tiên gặp bác không ạ vâng thì lần đầu tiên thì gặp mẹ chồng ấy thì dạ. lúc đấy là về về về chơi nhà cô bạn thân thôi dạ. về với tư cách là là là bạn bạn bè thì lúc đấy thì coi mẹ là cũng cũng cũng mẹ của bạn cũng như là mẹ của mình thôi yeah. rất dạ. là vô tư mà thậm chí lúc đấy còn tham ăn đấy còn không ý tứ gì luôn lúc không nghĩ là mình sẽ làm dâu của nhà mẹ <laughs> lúc lúc đấy mà em mà nghĩ em làm dâu chắc em sẽ kiểu ngoan hiền hơn <laughs> ý, ý tứ hơn dạ hồi đấy về thế là rất là vô tư rồi là ba cái bác có cái gì ăn không cho có ăn với chắc là lúc đấy mẹ nghĩ là con bé này tham ăn rồi rồi là <laughs> à, lúc đầu là về chơi với bạn thôi bạn vâng rồi sau đó mới thấy anh trai của bạn hả ờ vâng <laughs> em ấn tượng chồng mình trước hay là bà mẹ chồng mình trước mẹ mẹ mẹ bao lâu thì mình cưới từ lúc quen đó thì bao lâu mình cưới ừ, tầm khoảng 2 năm lâu gần, gần hai năm thì trong 2 năm thì chắc là qua nhà suốt đúng không dạ cũng vâng. không không cũng không, không, không không qua mấy em thì ở hải phòng mẹ em thì ở hà nam à. à, chúng em học ở trên hà nội sau đó để quen nhau hà nội mỗi nhà một một tỉnh khác nhau đấy ạ dạ. à, hải phòng mà tới ờ, hà nội cũng ờ, trăm mấy chục cây số vâng gần một trăm hai mươi cây ạ rồi đấy vừa xe xong rồi ăn này, này lại người thì nhỏ xong lại cất xa vâng đấy xa thế là con trai nó lại bảo đây chứ thôi mẹ bây giờ phương tiện nó cũng dễ mà yeah. Dạ. thế là thôi thì mấy áng lại bảo thôi thì uh, tỉ các con may là mẹ nói tùy đó bảo... mẹ nói không được không được đâu thì đấy mẹ là mệt rồi đó vô tư là mẹ lại bảo là thôi tùy các con thì đấy là do các con dạ khi mà ngày cưới về đó cô rồi hai mẹ con mình có cuộc sống như thế nào ạ à? Cô thì cưới về thì à, cô ngày hôm trước ngày hôm sau là cô lên Hà Nội luôn mà Trốn làm dâu luôn đó hả? Vâng, thì có làm dâu đâu Em làm một ngày Mình làm dâu làm một ngày Làm dâu một ngày <laughs> một ngày đó em nhớ em làm dâu một ngày em làm gì nè <laughs> ừ, thực ra kể ra thì rất là xấu hổ anh ạ trước hôm mà đi lấy chồng ấy thì mẹ đẻ em có dặn là mẹ đi lấy chồng cẩn thận à, thì buổi sáng phải dậy sớm này quét nhà quét cửa rồi nấu ăn cho mẹ chồng bố mẹ chồng nhớ chưa ở nhà thì lười ơi là lười anh có nhớ không dạ. nhớ ghi nhớ cái lời mẹ dặn nhưng mà hôm đấy ừ, không hiểu <laughs> sao lại ngủ ngủ ngủ ngủ đến 10 giờ sáng thức dậy là vội vàng chạy thục mạng ra thế là mẹ mẹ mẹ mẹ à, mẹ à, để con nấu ăn sáng cho <laughs> lúc đã 10 giờ sáng à. rồi lúc ấy thấy mẹ nấu xong hết rồi rất là ngại ngại <laughs> lúc đấy chắc là mẹ ghét lắm ấy không nói chung là cũng mẹ cũng chả ức đâu và thôi kiểu mẹ cũng rất là là là tâm lý dạ kiểu ôi con dâu mới về thì thôi ờ, vừa ấy mới ngày cưới của nó thì chắc nó cũng mệt thì dạ. thôi cứ kệ cho nó ngủ lúc nào nó dậy thì nó dậy chứ sau đó thì ờ, về làm dâu mẹ chồng thấy hợp với con dâu mình cái gì nè thì cũng ờ, biết sống biết trên biết dưới cũng hiếu thảo với bố mẹ cũng thoáng tính đấy chỉ được có ờ, như thế thôi chứ còn ờ, cô này thì cũng vừa bộn lắm cũng vừa bộn mà nhiều nhiều tật xấu mà đấy chăm quan thì đúng là nói thì không phải nói gì đâu nhưng mà đặt cho quan cái cái khăn có khi mẹ còn chưa cũng còn không ngừng dạ đấy vậy đó hả mẹ hết trong tâm mình nghĩ và thôi thứ bảy chủ nhật thì ờ, cũng nghĩ là muốn nó nó, nó giúp mình một tí nhưng thôi lộn chả biết gì nào mình hết cũng mình hết đấy bẻ muốn cho cháu ăn cái gì cho cháu ăn nó chả cần quan tâm nữa ôi muốn mặt cầu kỳ nó chả cần quan tâm gì cả nó cứ kệ miệng muốn cho cháu ăn gì được nhưng nhưng mà cô ơi những cái lúc mà cô làm một mình như vậy thì cô có nói với chị không giống như là mình chia sẻ để mà cô, cho chị hiểu cô lại ngại cô không nói kiểu cũng nghĩ là là là thôi thì những cái ngày thường ấy dạ. thì con con nó cũng đi làm kiểu từ sáng đến tối thì thôi dạ. thì nghĩ là thôi mình ở nhà thì mình cũng giúp đỡ cho nó nhưng mà đấy cũng mong muốn là cô là à, thứ bảy chủ nhật thì cô đỡ mẹ à đi một tí nhưng thôi không kệ cũng kệ mẹ là <laughs> chính là làm dâu gì hay nha không kệ mẹ muốn làm thì làm chứ tranh dành chi cho nó mệt rồi kệ. con mình rồi nó mất công rồi à, mẹ chăm sóc kệ. chăm sóc cả gì cho nó mệt anh ơi bởi vì thế này ạ à, em còn à, em, em, em, mẹ ơi, con có thể con có thể là gọi là là là, là giải bày một tí không bởi vì là trời ơi nhà em ngày nào mẹ cũng lau lúc nào sạch bóng luôn đấy à. thì đến thứ bảy chủ nhật thì em có thấy nó có một tí cát nào đâu ừ. <laughs> thế, thế nào đâu là không có cơ hội nào là... đấy thì không không mẹ không không cần ấy dạ. thế nhưng mà mỗi cái là kéo phải dậy sớm mà phụ giúp ừ, kiểu cho con ăn uống thì cho mẹ nhưng không không cho luôn Ồ, cũng không không cho luôn cháu của mẹ mẹ lo chứ nói gì con lo chị ơi chị có muốn nói gì không ờ. nói gì nữa mà chính là vậy nó khỏe con mày mốt con có chồng vậy luôn đi con mới nói thôi ăn uống ừ, mẹ muốn chăm sao chăm kệ con khỏi để tranh luận á chính ra nha nàng dâu á thôi mẹ con phải chăm con thế này con chăm kia cãi nhau với mẹ chi giao luôn cho mẹ là khỏi cãi tự mẹ làm tự mẹ lo luôn đấy gọi là con rất là tin tưởng mà mẹ đúng rồi con dâu thế là tin tưởng mẹ yêu thương mẹ mới giao con mình cho mẹ luôn thành nào mình tin tưởng lắm á nhưng mà rồi chị có thấy mình hợp với mẹ điểm nào không mẹ rất là vui tính dạ. Ừ, nói chung là hai mẹ con tính sởi lởi bộc trực có gì nói đấy nên là không bao giờ hai mẹ con để bụng gì đâu và một điểm nữa là mẹ và và và em ấy đều là những người mà thích uh, giao lưu xã hội kết bạn ví dụ ừ, ở, ở địa phương ấy thì mẹ thường tham gia các hội văn nghệ với địa phương ấy rất là vui vẻ nên là tính mẹ chắc là như thế nên là mẹ vui vẻ mẹ đỡ mắng em còn em thì em cũng thích kết nối các hoạt động cộng đồng ví dụ như là em thích thời trang thì em ờ, thường sáng lập những cái hội thời trang để kết nối tất cả các chị em của Việt Nam hoặc là sống ở nước ngoài năm ngoái em có kết ờ, có có thành lập cái hội là hội hiện blazer và vest kết nối tất cả những tín đồ yêu vest và và blazer tại Việt Nam sau một năm thì cũng có hơn 100 nghìn thành viên hay quá nhỉ vâng thì tức <laughs> là hai bạn có thích hoạt động giao lưu như thế nhưng mà vui vẻ <laughs> mẹ mẹ đỡ khó tính với em hơn em mê thời trang có chăm sóc thờ quần áo cho mẹ không <laughs> có có hả nó mua hay nó may nó mua đây, đây, đây là bộ này em em em đi em em may em chọn cho mẹ đấy Ôi, thời trang là con dâu lo hết vâng nó bù lại con dâu không bù có lo lại. chăm sóc con cái không lo nhà cửa con dâu chỉ có nhiệm vụ là lo quần áo thôi <laughs> vậy là vui rồi đúng không vâng thì cũng vui <laughs> rồi chị ơi cái giai đoạn mà mình có em bé đó chị rồi hai mẹ con mình chia sẻ với nhau như thế nào chị hả thì như vừa mẹ đã nói đấy thì <laughs> thì chia cái gì nữa mà chia đâu có cần chia mẹ làm hết rồi chia chi ừ, phải không ừ đó ừ, mẹ rất là đảm đang rất là tâm lý mà mẹ thế hệ trước và mẹ luôn luôn là tìm hiểu những cái phương pháp chăm ờ, chăm con mới nhất mà hay nghe à, đài độc báo ấy rất là cập nhật cái xu hướng như nào sự em rất là tin tưởng luôn yeah. Dạ. tin tưởng mẹ lắm mẹ mẹ còn kỹ năng chăm bé từ ừ, các các cụ người thưa truyền lại cộng với lại cái kiến thức mà bà luôn cập nhật yeah. Dạ. bây giờ thế nên là ừ, tin tưởng ạ thấy chưa trong câu chuyện mà chồng làm dâu những cái mâu thuẫn luôn luôn xảy ra trong cái vấn đề là chăm con nè dạ mà trong gia đình làm không có chăm con lấy gì xảy ra mâu thuẫn đấy các cụ dâu thường mà đừng bao giờ tranh giành cái chuyện chăm sóc con cái mình giao luôn cho mẹ chồng cho mẹ chồng mệt chơi <laughs> anh ơi với lại thế này em nghĩ thế này em em cứ nhìn ờ, chồng em và em dâu em mẹ em nuôi dạy rất là tốt em thấy rất là ngoan ờ, rất nề nếp và mọi thứ rất là tốt đẹp thế nên em trời ơi ngày xưa mẹ đã dạy hai con của mẹ như thế rồi thì hai con của con con cũng muốn là <laughs> mẹ lo luôn vâng mẹ mẹ mẹ hướng dẫn tin tưởng tuyệt đối một trăm phần trăm nếu như vậy thì cái bé đầu tiên hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào chị nhỉ à, bé đầu tiên thì em gần sinh ờ, sinh bé là trước 2 tuần thì mẹ lên với em và sau đó thì vào sinh thì thì mẹ cũng cũng vào sinh với em vào phòng dự sinh ấy hồi đấy thì còn trẻ mà thế là chồng cũng nóng nga nóng nóng không là mẹ thôi, để, để tao vào đấy thế là mà mẹ vào ờ, phòng dự sinh với em lúc đấy lúc đấy chưa kinh nghiệm và trong phòng sinh rất là đau đau lăn lê bò toài thế là lúc đấy mẹ lúc cái mẹ đẻ em thì lại ở xa chưa về kịp thế là con mỗi mẹ ở đấy thôi bên cạnh thì lúc cái mẹ cứ nắm bàn tay em thấy em khóc lóc rồi là kêu gào nhiều quá thế là mẹ cứ nắm bàn tay em thế mẹ bảo là con ơi thì ờ, những cái việc nặng nhọc thì mẹ gánh cho con nhưng mà cái việc này thì là con phải tự tự bản thân con thôi con cố gắng lên thế thế lúc này cảm giác rất là ấm áp em lúc ấy em ứa nước mắt ra cảm giác như là rất là thân thương và <laughs> vâng lúc ấy mẹ mẹ em cứ bảo là cố gắng lên con thế là kiểu em được như là tiếp thêm một cái nghị lực này thì sau đó thì cũng vượt ừ. qua trong 3 ngày ở viện đấy thì mẹ cũng là người chăm sóc em chính khi mà y tá hoặc bác sĩ chưa đến kịp thì mẹ cũng chăm sóc những mọi thứ cho em mà thường là thường chỉ mẹ đẻ mới làm thôi nên em cũng <laughs> rất là biết ơn khi mà con 7 tháng ấy em xin phép bố mẹ với ông bà là cho về nhà ngoại chơi với ông bà đấy ông bà ở ngoại thì lúc đấy mẹ em lại bảo thôi thế để mẹ sang với ờ, với con à, sang nhà ngoại luôn đấy ạ à, thế là mẹ cũng thấy em non nớt bấy bấy bớt mà vụng về có nghĩa là bố ông bà ngoại không sang à, đón được thì thôi bà nội đưa cháu đi thế là trong cái khi cái lúc đưa đi thì cũng nhiều người, ta bảo thôi nó sang đấy thì ờ, kiểu kệ nó nó sang thôi thì bà làm gì bà phải đi nhưng bảo thôi kệ mọi người nghĩ nào nghĩ nhưng tôi nghĩ khác thôi tôi cứ đưa cháu nó ra đấy cho nó được ờ, thoải mái để mẹ con nó đi mình cũng không yên tâm thế là thôi ra đấy thế là lại ở đấy chơi với nhà bà thông gia một tuần chăm cháu ở ngoài đấy một tuần không mới về à là bà nội cũng đi theo luôn một cái, bà nội ở bên nhà bà ngoại đấy, luôn bà nội wow. đi sang bà ngoại luôn dạ bố nó lại đi công tác dạ có hai mẹ con thôi thì mình nữa lòng nào lại để cho hai mẹ con nó đi thì là thôi bà nội về đích thân đưa ra như vậy cái khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu đâu có còn gì nữa đâu giống như là mẹ vâng, ruột rồi đi theo nói con. chung là thôi mình cũng chẳng có cái gì đấy có hai đứa con thôi thì mình cảm tưởng như còn giúp đỡ con dâu còn hơn con gái chứ <laughs> dạ nó quý chúng nó như là con gái có gì đâu còn phải giúp nó hơn là con gái chứ con gái thì nó đi lấy chồng mình thì còn không giúp được nó mấy chứ còn là chính ra toàn là giúp con dâu là nhiều thôi đúng rồi nếu mà bà nội mà nghĩ mà gọi là nhạy cảm là nội không bao giờ qua nhà bà ngoại đâu dạ. không bao giờ qua mà ở luôn nhà bà ở ngoại để chăm cháu luôn dạ, ở chung nữa hai việc này rất là nhạy cảm luôn ông bà ngoại là cũng thoải mái dạ hai nhà thông gia kiểu như một ấy và chương trình này cũng là rất là cảm ơn ông bà ngoại ấy đã sinh ra cháu mà <laughs> cũng uh, <laughs> cũng uh, <laughs> kiểu là cũng cho uh, giúp đỡ các cháu ấy yeah. Dạ. thì các cháu mới được như ngày hôm nay có bao giờ con dâu làm cho mà ừ, có nội buồn chưa thì uh, có một lần như thế này này à. cả hai vợ chồng với cả hai đứa con đi chơi chơi xong tối hôm đấy thì uh, bạn ấy bảo là bạn bạn của bạn đi ra thì bạn ấy ngủ ở nhà bạn ấy để cho cho ba bố con về đêm đêm hôm đấy thì cái thằng con út ấy nó cứ khóc nó gọi mẹ thế là ngày hôm sau bà mẹ tức quá thế là bà ăn về mẹ ấy bảo đằng nào cũng đi chơi thì về ngày mai chồng mấy con cũng lại đi chứ không phải là không đi chơi đâu mà lại ngủ ở đấy một đêm mi, mi ở nhà bạn một đêm thì để cho con với chồng về thì kiểu con bé ấy, xong nó khóc vâng. cứ khóc đêm đấy nó cứ khóc luôn nó gọi mẹ thôi thế thì mẹ chồng nào mà chả bực mẹ chỉ nói thế là là cô ta là từ tầng 1 là cứ réo chân lên tầng 2 ra chuyện thể hiện thể hiện là gì đấy là mẹ cũng cũng bực hôm đấy là cũng bực một lần đấy yeah. Dạ. con xin lỗi mẹ ý dạ. y có mẹ chồng chăm luôn rồi cái hồi đấy thì nói là gì ngày xưa thì các cháu thì cũng hai thằng nhá rất là hay cũng ngủ với bè thế mà một thời gian kiểu bè cho về chơi với bà đấy thế xong bắt đầu là lên cái chả biết mẹ nó lạnh lạnh như nào thế là từ đấy giờ nó chả ngủ chả nào ngủ mẹ đâu, thế bảo <laughs> mình cũng muốn một đứa nó ngủ mình để cho vui yeah. Dạ. thì mẹ cả cho cho nhà nó đỡ chặt đi kiểu mình cũng tâm lý mình cũng gì thế mà đấy chả biết mẹ nó định kiểu chả nó ngủ ừ. mình nữa <laughs> mẹ ơi ờ, về lên rồi cứ lịnh lịnh quăn thế nào thôi đứa nó chả ngủ đâu vâng, chứ trước là hai đứa là rất là dễ bà đi đâu là bà cho đi là cũng đi ok hay là hay là con dâu nó sợ ngủ với bà nội bà nội cực vất vả thành ra là cho con về ngủ để chăm sóc thôi thực ra thì cái này là do thói quen em em chiều cái bạn bé đấy bạn lớn thì nhất là rất là nhát ma nên là bạn luôn luôn ngủ bám dịt mẹ từ bé còn bạn bé thì lúc trước cũng ngủ với bà mà sau đó thì bạn hay kiểu thờ <laughs> tin mẹ thế xong rồi mới ở chiều thế, thế chiều là thế là không sang ngủ bà luôn thế là... bà quay qua bà cho sợ ti bà nó cho về ngủ thôi có gì đâu thế là bây giờ vẫn nó hai đứa nó vẫn bám dịp mẹ cũng mệt lắm anh ạ <laughs> Sai lầm từ thời xưa lúc đấy từ thời đó đúng không vâng giờ là nó không bám bà nữa Vâng. Ờ. để cho bà nghỉ ngơi ban ngày bà đã rất là vất vả rồi đúng không ạ <laughs> bây giờ lộc có thể mời cô dâu ờ, qua bên kia à. mời tâm sự riêng chút xíu đi <laughs> ha vâng. đi hai chị qua đây ha dạ vâng ạ dạ, <laughs> dạ mời chị Đấy, nãy giờ nghe mẹ nói cũng rất là nhiều ừ, và ngượng lắm dạ em em em thấy chị rất là muốn nói nhiều điều thì ở đây mình chắc mình có thể tiện hơn chút xíu vâng chị thấy là những cái điều chị muốn nói muốn giải bày với mẹ chị muốn nói nhất là điều gì mẹ đã ở với mình mình ấy là được 10 năm rồi thì hai mẹ con quá hiểu tính nhau đúng là mình rất là nhiều cái tính xấu như mẹ nói yeah. Dạ. vừa lười vừa đoảng rồi là <laughs> ờ, không, tức là cái đấy mình không bao giờ giấu giếm mà ngay dạ. lúc đầu ấy khi về làm dâu cũng là mẹ ơi con đoảng lắm ấy có gì mẹ dạy con với yeah. <laughs> nên dạ. là mẹ cũng hiểu tính rồi trong quá trình sống với nhau thì từ những cái cái cái hành động hàng ngày mẹ những tình cảm mẹ dành cho cho cho cho cho nhà mình ấy thì mình cảm thấy là biết ơn mẹ và thấy rất là may may mắn thậm chí đến buổi bữa sáng ấy bà cũng chuẩn bị cho và đến đến cầm cơ quan thì mình hay khoe với các chị là đây là mẹ em chồng em chuẩn bị cho em đấy <laughs> <laughs> các chị mày lùi thế yeah. <laughs> nhưng mà thực sự đây mẹ em rất là tâm lý dạ yeah. hồi nãy mẹ chị kể cái chuyện mà chị đi chơi <laughs> qua nhà bạn ở có làm mẹ buồn thì wow. Vâng. ngoài cái chuyện đó ra thì mình còn những cái điều gì mà mình hối hận khi mà đã làm cho mẹ buồn không cũng xuất phát từ những cái thói quen sinh hoạt của mình thôi yeah. Dạ. à, ờ, ví dụ như là có có một hôm thì dậy muộn không phải thực ra không phải một hôm mà rất nhiều hôm hôm nào cũng thế <laughs> dậy muộn chắc là làm việc nhiều dậy muộn thì buổi tối thì mình thường hay thức khuya đấy buổi yeah. Dạ. tối thì lúc cái còn làm khi mà làm công sở thì cứ phải 7 giờ ra khỏi nhà lúc cứ 7 giờ 7 giờ kém dậy thì loạn cứ loạn hết cả lên thế là uh, lúc nào mẹ chồng thấy cái tình trạng mà cứ cập dập cập dập như thế rất là khó chịu yeah. Dạ. thế mẹ bảo là chỉ có dậy ờ, để đi uh, làm thôi mà cũng không xong đấy thế là lúc đấy vừa vừa sáng ra thì mẹ đã nói những câu như thế rồi thì kiểu cũng tủi thân đấy, à, tủi thân và cũng lúc ấy là cứ kiểu trực khóc ấy mẹ con vừa dậy mà mẹ đã nói câu thế cả ngày con sẽ buồn lắm đấy <laughs> kiểu nghĩ trong bụng thế đấy dạ. ra khỏi nhà thì mình thường thì sẽ chào mẹ yeah. Dạ. mà hôm đấy thì lại phi thẳng ra còn không chào mẹ nữa vì lúc ấy nghẹn nghẹn đấy yeah. Dạ. không kiểu lúc ấy định khóc rồi yeah. thế không chào thế thì mẹ đấy chắc là lúc đấy mẹ sẽ nghĩ là con này rất là hỗn à. đi mà không không chào mẹ nhưng yeah. mà thực ra không phải <laughs> mà mình thì lại hay có cái tính là cứ cứ cứ tủ thân ấy, hoặc là mặt mũi sưng xỉa hết cả lên xong là mặt như cái thớt như cái bánh bao ấy à. <laughs> là chầm dầm á không kiểu kiểu thế không không không dịu ngay được ấy yeah. Dạ. cứ hầm hầm lên không đấy thì kết quả là như thế <laughs> thể hiện thể hiện đấy thể hiện vung văng như kiểu vung văng ha. thể hiện giống dựng cá chém thớt đấy, rồi đó cá chém thớt lúc đó là mẹ chồng ức không cũng ức chứ thể hiện đấy rồi sao không cãi nhưng hay thể hiện và lúc đó mẹ chồng nói luôn hay là chờ một thời gian sau mới nói với con dâu mẹ chồng không nói thì nghĩ trong bụng thế <laughs> thể hiện nhưng có lúc phải nói với chồng đấy thể hiện ấy. à nói với con trai mình đó hả à, sao mình không nói với con dâu luôn bởi vì mẹ chồng nàng dâu rất là ờ, ờ, gọi là hợp với nhau mà tôi thì người này có cái tính như này này kiểu là về mấy ông xã thì ông ấy bẩn hay là cái gì thì hay nói nhưng mà mấy con dâu thì mình rất chi là ngại ngại kiểu là không muốn nói để nói để bảo là mẹ chồng làm dâu cho nên là lại không muốn nói không nói sao nó biết được mình phải nói cho nó biết chứ thì đấy thế cho nên là cũng rút cái kinh nghiệm đấy là mình không nói là cũng là cái sai lầm của mình giờ <laughs> dạ, là cái, rút kinh nghiệm là cái, có cái gì là không nên phải là cũng phải nói luôn chứ nếu như mình nói qua con trai mình á nhiều khi con trai mình nói lại không có đúng ý của mình nữa thậm chí con trai bị cấu ấy <laughs> anh con trai ở nhà cũng hay cáu nữa tức là trong một gia đình ấy thì à, con à, người chồng sẽ là người ở giữa mẹ dạ, chồng ấy ví dụ mẹ không có gì thì mẹ nói với chồng và hoặc là ví dụ như mình, mình hôm nay bà thế này bà thế nọ thì lại nói với chồng hay chồng thì chồng là người rất hiểu tính bà và cũng rất hiểu tính vợ yeah. Dạ. cũng chỉ là xoa dịu các mối quan hệ thôi yeah, dạ, đúng rồi <laughs> nhưng mà chị ơi tâm lý của em như vậy nè mình về nhà mẹ chồng đúng không mình luôn phải uh, nhường nhịn người trên chút xíu mình luôn phải theo ý người lớn tuổi thì có bao giờ chị mong muốn là mẹ ơi mẹ hiểu con vấn đề này đi con muốn nói với mẹ như này hay là mẹ ơi có điều này mẹ chưa hiểu con nè nhưng mà con phải làm sao có bao giờ chị muốn nói những cái điều đó chưa nói chung là mình cố gắng thể hiện bằng những cái hành động của mình thôi chứ còn à, lời nói đối với mẹ thì mình cũng ít lắm hoặc là cũng thi thoảng thì ví dụ hôm nào thấy mẹ buồn thì mẹ ơi con trẻ người non dạ quá à, cái điều này mẹ bỏ qua cho con nhé thì lúc đấy mẹ cũng rất là vui vẻ mẹ bảo ừ ừ thì mẹ con nghĩ gì đâu nhưng mà cũng có những lúc thì mình cũng giữ trong lòng mình ừ. cũng chưa tiện nói ra đấy thì yeah. nhưng mà có bao giờ chị thấy là mẹ chưa hiểu mình ở một cái vấn đề nào đó chưa ừ thường thì mẹ biết hết tính mình rồi ừ. <laughs> nên là chị cũng không có gì để mà nói cho mẹ hiểu đúng không chị cũng không muốn là à, ờ, mẹ hiểu thêm mình ở một cái góc cạnh nào đó đúng không ạ à? qua chương trình này thì à, à, con cũng muốn gửi lời với mẹ là đây là những cái lời mà chị muốn nói từ từ từ lâu lắm rồi mà có thể là ngại ngần mà chị chưa dám bày tỏ với yeah. mẹ chị yeah. thì là ừ. nghe con dâu gửi lời với mình chưa à, mẹ ơi thì trong mười trong 10 năm qua <laughs> con biết là mẹ mẹ vì con mà mẹ đã ra bố để ra quê hương <laughs> và mẹ chăm sóc gia đình con rất là chu đáo mà trong khi đó con cũng không chưa chọn được cái trách nhiệm làm dâu nên là con có gì thì không phải con xin lỗi mẹ <laughs> thôi qua đây xin lỗi thôi ngồi bên đó mình qua với mẹ nha xin lỗi mẹ không nghe đâu à, con con dâu nó đang xin lỗi mình đó xúc động quá động quá hả con cũng muốn khóc theo chị à. cũng xúc động em thì đúng em rất là đoản <laughs> mọi thứ ấy nhưng mà mẹ em rất là thông cảm cho em kiểu coi như là con gái đấy ừ, em rất là may mắn khi được làm con dâu của mẹ có bao giờ con dâu mình xin lỗi như vậy chưa chưa chưa đó chưa <laughs> nãy giờ tại vì qua bên kia nó mới dám xin lỗi chứ ngồi đây cũng dám luôn vâng à. Vâng. con dâu xin lỗi rồi mẹ nói gì đi thì thôi thì cũng qua cái chương trình này thì ờ, con cũng nên rút kinh nghiệm mẹ cũng chỉ mong con là thôi từ bây giờ trở đi là gọn gàng hơn chút sạch sẽ hơn chút đấy thế là được dạ vâng ạ vâng <laughs> con sẽ cố vâng, gắng gọn hơn chút sạch sẽ hơn chút vậy làm cái gì người ta phải chú ý vâng làm đâu cho nó gọn đấy luôn ui tính hay quên lắm hay quên lắm <laughs> à, vừa ấy à, bỏ máy vào bát để rửa bát rồi nhưng chẳng bấm máy có lần thì à, mẹ dục là tí nó bấm máy đi nhá không lại quên thế xong ra là ngồi điện thoại điện thoại quên luôn <laughs> để sáng mai mẹ lại xuống mẹ bấm nhiều lúc mẹ mẹ em à, chuẩn bị à, đồ ăn sáng cho cả nhà đấy thì mẹ còn biết tính em hay quên đấy thậm chí là cũng vâng vâng vâng để, để, để tí con cầm đi nhưng mà lại quên nên là mẹ còn phải cầm cả cái hộp thức ăn đấy để cạnh cái túi của mình để khi mà mình lúc nào kiểu cái túi không mà quên được mà thế thì lúc để cầm sách đi đáng trí lắm ạ <laughs> bây giờ là mẹ chồng cứ nhắc con dâu xuống rồi hả vâng đấy là thông qua trên trình này tôi cũng muốn là làm cái gì thì làm nhưng mà thôi chứ về cái việc gia đình thì nó cũng phải gọn ghẽ sạch sẽ đã vâng xong bắt đầu là mới, mới, mới nghĩ đến cái việc gì mà làm cái gì là phải chú tâm vào cái việc đấy làm cho nó gọn gàng chứ không cứ quên quên con thấy câu chuyện nãy giờ thì cô là người rất là thương chị cô luôn hy sinh rất là nhiều vâng dạ nói chung là cũng hy sinh mà không hy sinh ờ, để ông xã mỗi mình ở nhà lên đây chăm chúng nó hàng 10 năm rồi vậy à, vậy nếu như vậy thì cô có mong muốn là à, đưa bác trai lên ở cùng hay là cả nhà mình về sống ở dưới bác trai hay như thế nào không cô ôi cô cái đấy mong muốn thì cũng không được thì thôi thì cô cũng chỉ có bằng cách này thôi ít nữa các bạn ấy ờ, lớn lên tí nữa thì thôi cô sẽ sẽ về, về. chăm chú thôi chứ còn ờ, hy vọng gì ờ, các bạn ấy về dưới đấy dễ gì nó cho về em sao được <laughs> nó làm ở trên này chứ à. nó không về dưới đấy sống được dạ. với mình dạ bây giờ là công việc ở, ở hà nội hết rồi đâu vâng. có về vâng. được đâu thì đấy thì công dạ. việc thì ở hà nội hết rồi thôi chắc tìm cách đón chú lên thôi dạ yeah. Dạ. yeah. thì lên thì cũng hơi khó yeah. Dạ. lên thì kiểu cũng hơi Quả khó đang ở, còn hai cụ cái nhất cái thứ hai nữa là kiểu cũng ở quê nó cũng thoải mái hơn đi bây giờ coi như mẹ hy sinh hết cho cháu cho con rồi đấy dạ rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với à, những hình ảnh sau đây mời mẹ chồng nàng dâu Con chào mẹ và vợ yêu quý Hôm nay cả hai tình yêu của con tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu Nên con cũng có đôi lời muốn nhắn đến mẹ và vợ Rất tiếc là hôm nay con lại đang ở cách xa Việt Nam đến nửa vòng trái đất Nên không về để cổ vũ cho hai mẹ con được Mẹ và vợ ở nhà vẫn luôn luôn là chỗ dựa vững chãi để cho con yên tâm công tác Mẹ đã rất vất vả đã hơn 10 năm nay kể từ khi sinh con Tít mẹ đã ở cùng chúng con trong một thời gian rất là dài nên con nghĩ là quan hệ của mẹ và Hồng là quan hệ mẹ con ruột thịt không chỉ đơn thuần là quan hệ mẹ chồng nàng dâu nữa con vẫn luôn luôn vui và tự hào vì mẹ và vợ luôn luôn có sự chia sẻ yêu thương từ lớn đến mấy của con và các cháu cũng luôn cần những sự chỉ bảo của mẹ và con luôn luôn biết ơn mẹ vì điều đó con thích mẹ và vợ có những phút giây thật vui vẻ khi tham gia chương trình chúc cả nhà mình luôn hạnh phúc con yêu mẹ và vợ rất nhiều hôm nay là lẽ ra thì anh cũng đi theo cũng cũng đưa cả gia đình vào đây muốn quay đi. rồi là đi du lịch luôn nhưng mà lại có công tác đột xuất ấy thế là ừ. nên có hai mẹ con vào thôi thôi nói chung là bây giờ mẹ con ở gần với nhau rồi mẹ thì con đã chia sẻ thẳng thắn với nhau những vấn đề rồi mai dạ. mốt có gì thì cô cũng nói thẳng với con dâu thôi vâng. để mẹ con cũng khắc phục tại chỗ để có thể hoàn thiện cái tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu chứ bây giờ nếu mà cứ để con dâu không hiểu rồi nó thể hiện nữa rồi mình bực mình nữa mình ờ, không có khỏe nữa cô hả dạ vâng chắc chắn là sẽ có những món quà bất ngờ dành tặng cho cô nữa <laughs> dạ em xin mời chị ạ mẹ ơi thì uh, những cái gì mà mẹ đã làm cho chúng con ấy thì không gì có thể sánh nổi cái món quà này rất là nhỏ thôi để thể hiện tấm lòng của con uh, mong mẹ thấu hiểu <laughs> anh cảm ơn con wow. Mở mở Mò quá Không biết trong đó là cái gì nhỉ? Wow, có một bức thi áo dài Dạ, mẹ em thì rất là thích tham gia các chương trình văn nghệ Nên là thường xuyên mặc áo dài Nên là hôm nay em tặng mẹ em <laughs> một chiếc áo dài Đọc cái thiệp uh, con dâu Ôi, thiệp của ta mà đọc, đọc được không? Được Được không? Được Nhìn hơi mờ Con dâu đọc đi Vâng ạ Mẹ ơi, con luôn nghĩ rằng con là người con gái may mắn nhất trên đời khi được làm con dâu của mẹ. Mỗi phút, mỗi giây con đều ghi nhớ và biết ơn những hy sinh và vất vả của mẹ đã dành cho gia đình nhỏ của con. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, mãi là điểm tựa ấm áp cho gia đình mình ạ. Hai mẹ con ôm nhau Cảm ơn. Wow, <laughs> chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất là đặc biệt và ý nghĩa đối với hai mẹ con và cả gia đình mình nữa đúng không cô? dạ <laughs> chiếc áo dài kỷ niệm để mẹ thì có thể đi tiệc được kia tốt hơn nhá vâng à, hy vọng rằng à, cái mối lương duyên mẹ con sẽ thắt chặt ừ, yêu nhau nhiều hơn nữa cảm động quá à, cảm động quá hả? dạ cảm ơn câu chuyện của gia đình mình rất là ý nghĩa và hay à